Xin chào các bạn, hôm nay mình về mình sẽ làm một cuộc đó là ăn cháo bảo ống mu nha các bạn nha Ai thua sẽ bị đập quả trứng này vào đầu nha các bạn nha Được rồi Trước khi bắt đầu vào video thì các bạn hãy ấn nút đăng ký để ủng hộ mình Rồi hai chúng mình sẽ có thời gian làm video mới cho các bạn xem nha Bây giờ mình sẽ đi pha hai gói cháo này nhá được rồi, cái này là em chào đã xong ở đây Các bạn nha, nhìn thấy là thơm ngon luôn đó Được rồi, bây giờ mình sẽ, mình vậy mình sẽ bắt đầu cuộc thi thôi nha rồi, bắt đầu hút nào Thank you. nó tanh lắm Ê, giờ chơi bạn nha à, Chơi bẩn Được rồi, bây giờ Hình phạt của mình phải bị đập trứng vào đầu rồi các bạn ơi <laughs> Anh đã thua rồi Em sẽ đập trứng vào đầu anh Để xem cảm giác của anh khi bị đập trứng như thế nào anh xem cảm giác của anh như thế nào khi bị đập trứng nhé ôi không bây giờ anh sẽ phải chịu cảm giác trong như thế trong vòng một phút thì mới được mới được đi tắm ạ nhớ chưa lên lên đây là bánh bỏ kinh khủng nha các bạn nhá đây, mình đã quay trở lại rồi các bạn ạ và mình thực sự thấy nó rất là kinh khủng khi phải tốn dầu gội đầu với sữa tắm để có thể thoát khỏi được cái trứng súng bùn phát bùn luôn ra nhé các bạn nhé rồi Ê, các bạn nếu các bạn xem xong uh, video này thấy hay thì các bạn đừng quên subscribe và like cho mình và comment dưới bảo là video rất hay nhá các bạn nhé. Rồi bây giờ mình với em mình xin tạm biệt các bạn.